người ta thương nói ngày mưa rơi là ngày buồn bớt ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu từ người thương hóa người duyên. dần khoảng cách không có điểm dừng giờ anh mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh anh đâu còn quyền lựa chọn

cách không có tìm nào ai thấu hiểu bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà đặng tay chỉ trong giây phút lời ta quyền lựa chọn rồi tìm đến bao câu yêu thương nhớ mong vội vã ngày mai ai biết đâu thương nhớ người xưa bạc mái đầu dù không kết duyên tình gieo đắng cay chỉ làm đơn đau